Xin chào anh em thì, à, hôm nay tôi xin chia sẻ với em một cái bộ sản phẩm mới nhất thì cái bộ sản phẩm này nó sẽ giúp anh em lắc cái điều khiển được quân hột theo ý của anh em đấy thì với cái sản phẩm này nó có tên gọi là nắp tài xỉu âm dương 2020 đấy thì đây nó là cái thế hệ mới nhất của năm 2020 anh em nhé thì như em biết rồi đối với cái nắp tài xỉu âm dương hai chiều đấy, cái thế hệ trước đấy nó rất là thô rất là dày và rất là nặng thì để cải tiến hơn thì à, bây giờ nó được thiết kế rất là mỏng em nhé đấy rất là nhẹ không khác gì nắp bình thường anh em ạ đấy thì đi kèm với cái nắp tài xỉu âm dương này nó là một bộ hột tài xỉu đấy thì cái bộ hột này đấy, đấy nó sẽ bao cho anh em là soi đèn đấy, soi đèn trong suốt không khác gì hột trợ anh em nhé đây em rõ hột rất là trong nhé đấy à, tôi thử nước muối này thì cái bộ hột này nó có đầy đủ kích thước anh ạ đây đĩa của tôi đây cũng là hoàn toàn bình thường em nhé đây hột tiền nổi không khác gì hột chợ anh em nhé thì với cái bộ đồ đấy rất phù hợp cho anh em nào mà tổ chức được sân chơi đấy, học sân chơi nào mà kiểm tra đồ không kỹ em nhé đấy khẳng định với anh em với cái bộ đồ này đấy nó sẽ giúp anh em điều khiển được quân hột theo ý của anh em chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé thì cái hột này nó có đầy đủ kích thước 11 12 13 14 để phù hợp với sân chơi của anh em thì anh em nào quan tâm tới cái bộ đồ này thì có thể liên hệ với tôi hoặc là đến trực tiếp nhà của tôi tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn anh em cách lắp cách điều khiển quân hột làm sao cho nó chuẩn xác em nhé đấy thì cách lắc rất là đơn giản thôi anh em ạ thì bây giờ ấy, nó đang là xỉu đây thì tôi sẽ lắc và giữ xỉu cho anh em anh em nhé đấy thì khẳng định với em 100% là xỉu anh em nhé xỉu này bây giờ đang là xỉu tôi sẽ lắc chuyển nó qua tài cho anh em đấy, chắc chắn là tài anh em ạ tài này 15 nút này bây giờ đang tài tôi sẽ giữ tài cho anh em nhé khẳng định với em chắc chắn là tài tài này thì với cái bộ sản phẩm này đấy nó sẽ chuẩn xác 100% đấy thì anh em vào sân chơi em nắp làm sao cho nó khéo léo để nó đỡ nộ anh em nhé bây giờ nó đang là tài tôi sẽ nắp chuyển nó qua xỉu cho anh em chắc chắn là xỉu anh em ạ khẳng định với anh em 100% là xỉu xỉu này đấy bây giờ đang là xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhé chắc chắn là xỉu ừ xíu này 10 nút rất là ok nhé thì như em biết rồi đối với cái nắp mà âm dương này thì nó được thiết kế nâm châm vào đây đấy một cực âm và một cực dương đấy thì anh em mà muốn là điều khiển được quân hột về tài thì anh em nắp sang cực âm anh em nào muốn điều khiển quân hột về xỉu anh em nắp sang cực dương vậy nên là anh em vào sân chơi ấy, anh em cố gắng làm sao nắp cho nó khéo léo em đến trực tiếp nhà tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách nắp đấy như bình thường luôn anh em nhé chứ không anh em không không phải dồn quân hột về về một phía bên nào đó thì lúc đó rất là nộ em nhé thì bây giờ nó đang là xỉu đây tôi sẽ lắp nó qua tài cho anh em khẳng định 100% là tài anh ạ tài này đấy thì cái bộ đồ này phù hợp cho anh em chuyên lắc cái anh em mà tổ chức được sân chơi đấy, hoặc sân chơi nào mà kiểm tra đồ không kỹ đấy anh em làm chủ được cuộc chơi khẳng định với anh em cái bộ đồ này là chuẩn xác 100% thì anh em là quan tâm tới cái nắp tài xỉu 2020 thế hệ mới này thì anh em có thể là liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em Xin chào anh em hôm nay tôi sẽ chia sẻ với em một trong những cách đánh tài xỉu hiệu quả nhất à, ngoài những cái kỹ năng ra thì còn rất nhiều những cái đồ công chuyện để giúp anh em luôn giành được chiến thắng thì anh em cũng nên tìm hiểu xem cái đồ công chuyện gì nó phù hợp với sân chơi của mình nó đem lại cái hiệu quả cho anh em giúp anh em giành được chiến thắng và không để lại bất cứ tăng tích gì thì đến với cái bộ đồ ngày hôm nay nó sẽ đáp ứng đủ cái nhu, nhu cầu của anh em để giúp anh em giành chiến thắng và không để lại bất cứ tăng tích gì đấy thì đó là cái bộ đồ báo dung tài xỉu đấy nó bao gồm một máy báo dung và một bộ hột không tang thì cách chơi rất đơn giản thôi anh em vào sân chơi anh em ờ, đưa bộ hột này vào lắp đĩa của người ta ai lắp cũng được đấy thì bộ hột này nó sẽ kết nối với cái máy báo dung và nó sẽ báo dung cho em biết được tài hay của anh em nhé thì nói qua về cái bộ hột này thì cái bộ hột này nó là có đầy đủ kích thước 11, 12, 13, 14 đấy, để phù hợp với sân chơi của anh em thì bộ hột này nó đã được boa tròn để cắt âm phá tiếng và đi đèo anh em nhé bộ hột này có thời gian sử dụng là hai tháng hết hai tháng anh em liên hệ với tôi lấy thêm bộ khác về kết hợp với cái máy dung này là anh em có thể chơi được tiếp thì cái bộ hột này nó có một cái tần sóng đặc biệt thì chỉ có cái máy của anh em mới bắt được còn những cái máy khác không thể bắt được nên em cứ yên tâm đưa vào mọi sân chơi cái bộ hột này là 100 phần trăm là không tan nó sẽ bao thử lâm châm ngâm nước muối xoay đèn và trẻ hột không hề tăng tích đấy thì đi kèm với bộ hột này nó là một máy báo dung đây máy báo dung rất là nhỏ gọn nó không như những cái máy thế hệ trước nó rất là dườm già anh em rất khó chơi đấy, máy thì bằng hộp quẹt em có thể để đâu cũng được máy được xuống pin hết pin anh em tự thay pin cho tôi đấy thì sau đây tôi sẽ chứng minh với anh em là bộ hộp này là hoàn toàn không tan cũng như nắp đĩa của tôi cũng là hoàn toàn bình thường thì uh, sau đây tôi sẽ thử nâm châm trước anh em nhé trên tay tôi anh em châm đây tôi sẽ thử nâm châm này nâm châm không hít nhé nắp cũng vậy đây Đấy, đĩa cũng vậy nhé nếu nắp đĩa là à, quân hột có tan tích thì nâm châm nó sẽ hít anh em nhé Đấy, sau đây tôi sẽ tiến hành xoay đèn đây nắp xoay xuyên anh em nhé đĩa cũng vậy đây thì những cái bước kiểm tra này anh cũng nên kiểm tra thật kỹ tôi đây hột rất trong anh em nhé Đấy. Đấy, em rõ anh em cứ đưa bộ hột này vào cho người ta kiểm tra thoải mái không hề phát hiện ra tăng tích gì anh em nhé hột thì nói không khác gì hột chợ đây mình sẽ vớt hột lên hướng dẫn cho anh em thì à, với cái bộ đồ này đấy, nó sẽ giúp anh em giành được lợi thế giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tăng tích gì anh em giành được bao nhiêu tiền thì cũng yên tâm ra về thì à, tôi cũng có lời khuyên cho anh em anh em có thể sử dụng bất cứ cái đồ công chuyện gì nhưng phải tìm cái bộ đồ nào đó nó là hoàn toàn không tan Đấy. Thì, à, sau khi chứng minh với anh em nắp đĩa quân hột nó là hoàn toàn là không tan thì tôi sẽ bật máy lên này Đấy, và cùng trải nghiệm với anh em để giúp anh em à, thấy được cái độ hiệu quả cái bộ đồ ngày hôm nay thì tôi sẽ cầm trên tay anh nhé Đấy, thì với cái bộ đồ hôm nay máy mà báo một dung anh em đánh xỉu máy báo hai dung anh em mới tài cho tôi những cái tiếng này máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi một một sáu xíu Đấy. Thì à, anh em có nhu cầu thì cứ hẹn với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, máy báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ ba năm sáu tài thì à, với cái bộ đồ này nó chuẩn xác 100 phần trăm anh em nhé nên anh em cứ yên tâm anh em chỉ cần đưa bộ tài vào lắp đĩa của người ta đấy là anh em có thể giành được chiến thắng máy báo hai dung anh em đi tài với tôi bốn năm năm tài rất ok sóc mạnh sóc nhẹ đều được nhé máy này nó sẽ kết nối với cái bộ hột và nó sẽ báo dung cho em biết anh em nhé thì tiếng này máy báo hai dung đây anh em đánh tài với tôi chắc chắn là tài anh em ạ hai bốn sáu tài rất ok thì à, khoảng cách của máy này tới bộ hột đó là 3 mét đổ lại anh em cũng không nên ngồi quá xa nhé Đấy, máy báo một dung anh em đánh xỉu của tôi hai ba bốn xỉu đây tôi sẽ để đây để em cùng cảm nhận cái nhịp dung với tôi nhé thì tôi có hai cơ sở cơ sở một bên xe miền đông sài gòn cơ sở 2 bên xe giáp bát hà nội anh em ở gần thì cứ qua trực tiếp cơ sở tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cho anh em máy báo một dung anh em đánh chỉ của tôi êm thôi nên anh em để trong người người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em cứ yên tâm nhé máy tiếp tục báo một rung đây anh em lấy xỉu tôi một một sáu xỉu rất là ok Đấy, sóc xong ấy ba bốn giây là máy đã báo cho em biết nhé em máy báo hai rung anh em lấy tài tôi chắc chắn là tài anh em ạ một bốn sáu tài tiếp cho em cái cuối nhé à, khẳng định với anh em cái bộ đồ này đấy, là hoàn toàn là không tan tích đấy, và thứ nhất là không có cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra được cái ừ, bộ đồ này anh em nhé nên em cứ yên tâm thôi máy báo một dung anh em ấy xỉu tôi chắc chắn là xỉu anh em ạ anh em đánh tất tay cũng xỉu của tôi một hai năm xỉu rất là ok anh em nhé thì anh em nào có nhu cầu uh, tìm hiểu cái bộ đồ này thì em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em